xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người những khán giả thân thương trên kênh của Sa Trường Giang và hôm nay thì sẽ là ngày cuối cùng à, mình sẽ làm cái à, đoạn đường xuống nhà cô giáo dê cũng như là cái à, vị trí à, cầu như video trước thì à, quý cô bác anh chị khán giả quan tâm đã được theo dõi thì à, với cái kinh phí của Giang ấy thì mình làm nó có hạn và hôm nay thì theo như cái à, Giang nói là sẽ là buổi cuối cùng mình làm à, sau khi mà mình à, mua hết vật liệu và cũng đã hết số tiền và mình làm thì ờ, chỉ được qua cái gốc cây kia thôi các anh chị ạ theo cái, cái cảm nhận của Giang còn chưa biết được thì còn một chút nữa thôi bà con sẽ làm xong và trước khi mà ờ, Giang ghi hình cho các anh chị khán giả cùng làm thể mọi người biết là cái ờ, đoạn à, giai đoạn cuối cùng mà bà con đang làm thì Giang sẽ à, đọc lại cho các anh chị cùng làm thể mọi người biết về cái số tiền mà bà con đã nhận được trong ờ, suốt thời gian qua nhé sau đây thì ờ, Giang ờ, xin phép quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người là đọc lại cái danh sách của ba anh chị thường quân trong và ngoài nước cũng như là số tiền còn dư làm cầu cũng như là làm đường của bà con trong thời gian vừa qua đầu tiên là tiền còn dư làm đường của giai đoạn 1 và giai đoạn 2 Giang đã hoàn thành thì còn dư của bà con là 28 triệu đồng à, hai là tiền còn dư làm cầu và hai ở ờ, bản ờ, bên trong là háng mông đơ thì Giang đã làm xong hai cái cầu thì còn dư là 20 triệu 300 ngàn đồng sau đó thì Giang nhận thêm được của cô Thái ở Hà Đông Hà Nội là ủng hộ cho bà con 1 triệu đồng để làm cầu và làm đường và bốn là Giang nhận được của anh Côm là 500 ngàn đồng nữa để ủng hộ làm đường kéo dài con đường để cho bà con tổng số tiền Giang nhận được là 49 triệu 800 ngàn đồng cả còn dư nhé và của làm đường đợt 1 và đợt 2 như làm cầu đợt 2 thì Giang cộng lại là 49 triệu 800 ngàn đồng thì sau đây thì Giang sẽ quay ghi chi tiết hơn cho các anh chị cùng toàn thể mọi người biết về cái à, vật liệu mà Giang đã mua trong thời gian vừa qua ở cái quyển sổ của Giang hiện tại đang cầm này đây là cái quyển sổ mà Giang đã ghi đây các anh chị nhá đây làm đường và làm cầu đợt 3 đây này à, danh sách mạnh thường quân ủng hộ này một là có thêm cô Thái ở Hà Đông, Hà Nội là 1 triệu đồng Anh Côm là 500 ngàn đồng Tiền còn dư làm đường đợt 1, đợt 2 Giai đoạn 1, giai đoạn 2 là 28 triệu Tiền uh, dư làm cầu 1 và cầu 2 là còn 20 triệu 300 ngàn đồng Tổng là 49 triệu 800 ngàn đồng Đây là cái uh, chi tiết mà Giang mua vật liệu đấy của anh chị nhá Thì do cái tiền mua vật liệu và chở hiện tại cát sỏi nó lên giá khá là cao đây ngày 12 tháng 1 năm 2021 đang mua là hai xe cát một xe sỏi xi măng là 20 bao nhân giá 70 thì là 70.000 một bao đấy của anh chị ạ 1 triệu tư này trên là một xe sỏi lên đây là 1 triệu 250 ngàn đồng và hai xe cát là mỗi xe là 1 triệu 150 thì tổng hai xe là 2 triệu 3 ngàn đó là hết 4 triệu 950 ngàn đồng Ngày 13 ờ, tháng 1 năm 2021 này 5 bao xi si, nhân giá 70 350 hai xe cát một xe sỏi Đấy, tổng hôm ngày hôm đó là ngày 13 tháng 1 là 3 triệu 900 ngàn đồng đến ngày 14 tháng 1 năm 21 là hai xe cát này hai xe sỏi 30 bao xi măng nhân giá 70 này và sau đó mình lấy thêm là 30 lúc đầu mình lấy là 20 sau là mình lấy thêm 10 bao nữa các anh chị nhá thì mình có cộng vào đây là dạ, tổng ngày hôm đó là ngày 14 tháng 1 là hết 6 triệu 900 ngàn đồng Đến ngày 15 tháng 1 à, hai xe sỏi 20 à, bao xi măng này là tổng hết 3 triệu 900 ngàn đồng đó là ngày 16 tháng 1 2021 hai xe cát này 20 bao xi này Đấy, tổng hôm đó là hết 3 triệu 700 ngàn đồng đó quý cô bác anh chị nhé sang bên này à, là ngày 17 tháng 1 17 tháng 1 năm 2021 này hai xe cát, một xe sỏi, 20 bao xi. Ngày hôm đó là hết 4 triệu 950 ngàn đồng. Và ngày 18 tháng 1 thì ba xe cát này, hai xe sỏi này, 20 bao xi măng này. Là hết là 7 triệu 350 ngàn đồng. Và ngày 19 tháng 1 một xe cát, ba xe sỏi, 20 bao xi. Đấy, quý bán chị nhá, đang cộng vào là 6 triệu 300 ngàn đồng Và ngày 20 tháng 1 năm 2021 hai xe sỏi hai xe cát và 40 bao xi đó các anh chị nhé thì là hôm nay mình mua hết là 7 triệu 600 ngàn đồng tổng thì Giang mua hết là 49 triệu 550 ngàn đồng Đấy, cả vật liệu cả xi măng cả cát sỏi và còn dư lại 250 ngàn đồng Đấy là còn dư lại của bà con là 250 ngàn đồng thì tổng số tiền là 49 triệu 800 ngàn đồng các anh chị ạ đó đây ờ, mình ờ, quay chi tiết hơn cho quý anh chị toàn thể mọi người xem vừa nãy thì ờ, giang cũng đã quay vào cái hình lại cho quý anh chị toàn thể mọi người biết về cái chi tiết hơn mà trong quá trình mà giang mua vật liệu sử dụng số tiền của quý anh chị mạnh thường quân đã gửi cho bà con và còn dư lại là 250.000 đồng cho quý anh chị nhé thì uh, hôm nay thì uh, bà con lại tiếp tục làm những cái à, số uh, cát sỏi mà hôm qua mà Giang đã chở để bà con làm nốt thì hiện tại thì bà con đã đầu mối từ vị trí này đấy thì sáng nay là bà con làm được một chút này rồi và Giang có việc bận và sang bên nhà chị chua để xem cái, cái bà con ở bên đó là đục đẽo gỗ để làm nhà cho chị chua mù ấy các anh chị ạ Giang cũng chưa sang để ghi hình được và mình cũng đã Ờ, mua gỗ vách đầy đủ hết rồi thì bà con còn đục đẽo ờ, cây gỗ đây trong ờ, vòng khoảng một tuần hơn một tuần gì đó thì bà con sẽ dựng và làm xong hoàn thành nhà chỉnh chua có gì giang sẽ sang uh, ghi hình cho mọi người cùng theo dõi nhé đây là buổi sáng nay bà con làm các anh chị nhá làm thì cũng rất là nhiều các bác anh chị khán giả là quan tâm là đường làm này là ờ, cũng đã chắc chắn rồi và mình cũng nói luôn với bà con là số tiền như vậy thôi là làm được đến đâu mình làm thì bà con cũng không có ý kiến gì cả đâu à, mà bà con cảm thấy rất là vui nhưng mà được các uh, ờ, ba anh chị thầy quân đã luôn luôn là quan tâm và ủng hộ như hôm qua mà đang tính toán là mình sẽ làm đến gốc cây này đây cái gốc cây ngay đây là bây giờ mình cũng chưa biết được mình xem cái vật liệu dưới là còn làm đến đâu mình rõ được hôm nay trời nắng khá là đẹp nên là thời tiết làm đường nó cũng sẽ là thuận tiện cho bà con và mỗi lần làm xong ờ, mà khô hôm sau thì bà con vẫn có thể đi lại được luôn nhưng anh chị nhá sau đó mình lấp đất vào hai bên ven đường này để ờ, nó nó bảo vệ cái tốt hơn đường tốt hơn trang này đi đâu rồi các anh trang táo à. Vâng. À, rồi. À? đi nhận quà. Ờ rơi xuống nó mình ờ, xem nó còn khoảng bao nhiêu mét nữa thì ờ, các anh chị có thể nhìn biết rõ hơn qua mình nói là đến cái gốc cây này các anh chị từ gốc cây này đi ờ, xuống dưới này thì mình cũng đã đi bộ xuống một đoạn để các anh chị mình còn thể một người xem rồi đấy thì từ đây xuống từ đến vị trí bà con này đang làm đạo vữa ở dưới kìa Chúng xem nó còn ờ, bao nhiêu nó đổ đến đâu như video trước thì Giang có chia sẻ tới ờ, cô anh chị giả là nó còn khoảng 170 mét bởi vì cái đường này nó đi vòng các anh chị ạ nó không thẳng nhưng mà nó thẳng thì nó lại rất là dễ đi xuống đến ờ, đoạn này 78 cái đoạn cầu này là 80 mét 100 mét nó đi vòng như này, người vẫn đang tiếp tục được nó đến đoạn cầu này thì 100 mét nữa từ vị trí kia các anh chị ạ nó đi vòng đi cua đứng dưới ờ, đến ờ, đoạn kia Đây là nó xuống cái cầu này mình đang định đính là làm cái cầu này thế Giang cũng ờ, nói rõ cũng anh chị là thiếu khoảng mình 25 đến 30 triệu thì mình sẽ làm cả cái cầu cái cầu này mình sẽ làm đơn giản thôi bảo bà con sẽ kè lại móng hai bên cái cầu này là, là sẽ ấy được rồi à, các anh chị này cầu này mình sẽ kè là là đơn giản nên là cũng không à, ấy là không tốn kém lắm các anh chị ạ sắt thì mình vẫn dùng phi 16 ấy trước mình đang có bản nếu mà có tiền mình làm vì cái nước này mình cũng hỏi bà con là nước này nó không lưu thông là ấy lắm để con đường này mình lên cái điểm trường mầm non bản hàng trắng lư nếu như làm được hoàn thành con đường này thì cả bản này hầu như là có đường bê tông hết để đi lại và được hai cái cầu ở trong kia chỉ có một cái cầu thứ ba là nó hơi rộng à, mình kinh phí khá là lớn nên là Giang đã đi tìm cái cầu nó nhỏ nhỏ bà con bảo là làm cái đường nếu còn thừa thì làm cầu cho bà con cũng được còn nếu không còn thì cũng không sao cả bà con cũng, cũng bảo mình như vậy mà sỏi ít cát nữa là hết rồi các chị đấy còn một tí sỏi lên, nên còn ít cát này nó mình, mình tính rất là đấy luôn nghĩa là nó hợp lý ít cát ít sỏi nữa là, là khoảng hai ba lần đảo thôi nhưng đến ờ, qua gốc cây rồi trên này bà con ờ, chung là rất đoàn kết cả người già nhé giờ người trẻ thắng cả con đi làm hết đấy. Tức người rất tự giác làm chút nữa thôi à hai ba lần đảo suy nữa là hết rồi đàn ông thì ờ, xe máy chở chị em phụ nữ sẽ đảo khi đảo giữa ở dưới này đây là những à, bao cuối cùng nha các bạn chị nhé cuối cùng bà con à, đảo xong rồi à, xúc vào bao thế là mình lên trên kia đổ là kết thúc ngày hôm nay và kết thúc toàn bộ thì còn xi măng thì là thừa bốn bao bao thì mình bảo bà con cất đi hôm nào à, làm việc gì à, các bạn chị nào gửi thêm thì mình sẽ tiếp tục mình ừ, sử dụng bốn bao xi này Rồi cứ bán chị à, mấy bao cuối cùng thì mình sẽ trở lên đổ nốt cho các anh chị nhé thì à, đổ qua là cái gốc cây của anh chị ạ à, gốc cây được hơn à, 5 6 mét còn khoảng hơn à, 20 bao nữa thôi à, bao à, vữa khô mình đã trộn sẵn rồi à, đổ đến à, chỗ các bác đang cầm cái, cái cuốc các anh chị à, đến chỗ bác cái cuốc là xong thì à, từ à, vị trí này các anh chị là đứng đây đó nên vị trí của bà con đang đảo xi si kìa là mình đo là còn 150 à, mét nữa 100, 160 à, mét chính xác là còn 160 mét và một cái cầu ngay dưới đoạn dưới này nữa các anh chị kìa thì mình hôm nay đang làm xong như này mình cho bà con là nghỉ và nếu như trong quá trình mà à, Giang làm này mà các anh chị nào muốn gửi thêm để ủng hộ cho bà con tiếp tục đổ để hoàn thành nốt cái ờ, đoạn đường và một cái cầu dưới này thì ờ, Giang lại tiếp tục ờ, lên để giúp bà con hoàn thành và Giang cũng xin thông báo luôn với quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người là có một cái số tiền là 4 triệu 6 Đến hiện tại thì chưa thấy quý cô ba anh chị nào liên lạc lại cho Giang thì Giang nghĩ cái số tiền này có lẽ là từ nước ngoài gửi thôi Mà cũng chưa liên lạc là không biết là ủng hộ cho hoàn cảnh nào Gia đình nào hay là ủng hộ cho bà con để làm đường ấy Thì có tên người gửi trong cái à, tài khoản Agribank của Đăng nhận được Đó là Ngô Family Giang chỉ biết là có tên là Ngô Family là gửi tổng là 4 triệu 6 Nhưng mà chưa biết là số tiền này của ai à, Giang mong rằng các bác chị nào mà xem được video này Và biết được số tiền của mình ấy Và muốn ủng hộ cho bà con làm đường hay là hoàn cảnh nào thì hãy liên lạc lại cho Giang nhé vì Giang cũng không biết là uh, ủng hộ hoàn cảnh nào ấy hay là giúp bà con làm đường nên là Giang chưa dám sử dụng số tiền đó mong rằng các anh chị nào đã gửi thì hãy liên lạc lại cho Giang ngay để Giang còn uh, biết đường giúp cái đồng tiền các anh chị đã gửi đây là hai bao cuối cùng của các anh chị hai bao này là hết rồi rồi bà con ờ, làm xong này thì nghỉ bao tua nữa hai ba bao nữa hết rồi hết rồi ba bao nữa là xong vâng hết cát hết sỏi hết xi măng thì ờ, cái đoạn từ cuối mình làm nó ăn vát để mọi người ờ, đi xe máy nên nó dễ việc này sỏi nó hơi nhỏ các chị ạ hai trứng cùng sỏi lại hơi nhỏ một chút sỏi lại sỏi một hai hơi nhỏ cho nốt đi anh em đổ lên nốt đảo nốt đổ mét mét cuối cùng đào cuối cùng anh chị đảo Nên bà con làm khá là dài cái đoạn này từ à, cái à, vị trí trên như nó chỉ gần 50 à, mét mai sáng sớm là bà con đi 9 10 giờ bà con ra giữa con pha hay là lấp đất vào mình quét quét đường đi hay mình sử dụng nay tầm 10 10 giờ 10 <clears throat> giờ sáng là nó tính là bà con ờ, tranh nhau mỗi người một chân một tay giữa lớp sỏi này nhỏ quá ừ, hơi nhỏ <clears throat> sỏi này là sỏi à, một hai không phải sỏi hai ba ra hai cái xe cuối này nữa sỏi nhỏ sáng con để con đã vậy cứ 10 10 giờ sáng mai bà con ra cầm mỗi người cái xẻ hết cốt ra thôi tháo cốt pha là cất cốt pha nó sang một bên sau mình lấp đất và quét đường sạch rồi mình uh, tạm sử dụng Đấy. cái đoạn ờ, này làm chiếu ờ, chiếu đấy nhá chiếu chiếu để con xe lên nhá mình đi nhá không có là Hôm ừ, qua là cái gốc cây này thì đúng hôm qua mình nói là qua gốc cây là hơn 10 mét gốc cây là của bác chị này và mình đã bảo là đến dốc cây là hết tính vật liệu tỉnh khối bê tông một mai về quê anh kéo nốt ờ mai anh về anh đi à, hà giang vài hôm đi hà giang thế ờ xoa nốt đi các bác xoa nốt ờ, làm nó vắt vắt xuống là được nên nó mình sợ cái lô chun lô chun cứ nói tình cho cái gì đó mình cái gì rồi à cái gì mình này cảm thấy đâu cảm thấy đâu nó không quản hay chuẩn đi sang đi xuống đó cái gì quấy sao cái gì có to cái gì chứ là còn gì cái này còn rửa rửa rửa cúc xẻng xô cất đi nhá con lấy cái xô này cất đi đây thì mình lên đoạn cho các anh chị cùng xem lại cái, đoạn mà con đã làm hôm nay cuối cùng như mình làm trước là giang tính là đến đến ờ, gốc cây này các anh chị này à, là mình hết vữa Đấy, một ờ, khối bê tông đi được bao nhiêu là mình biết này. Đấy, mà còn làm qua là gốc cây đó. thì gốc cây xuống còn 150 mét 160 mét Đấy, mà còn làm bên đến, ờ, uh, vị trí trên chỗ uh, cái ấy cái sự độ đỏ mai thì mình mới cho bà con là dỡ cốt pha còn lấp ở ven đường này để cho bà con sử dụng mình thì à, cũng à, đã cho bà con là xong cái đoạn cuối rồi làm xong cho bà con thì con đường này thì mình cũng bảo bà con là quét dọn cho nó sạch sẽ với anh chị nhá để mình à, không bị lẫn với đất để đi nó không trơn trượt đấy thì có lẽ là video của Giang ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại ở đây thôi Ờ, Giang xin chúc quý cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý thính khán giả luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui may mắn trong cuộc sống và qua đây thì Giang cũng muốn thay mặt bà con là cảm ơn quý cô bác anh chị à, mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý thính khán giả à, đã luôn luôn là theo dõi và chia sẻ đồng hành với Giang cũng như là ủng hộ bà con những cái à, món quà rất là ý nghĩa và thiết thực để bà con có một con đường đi lại nó thuận tiện hơn Ờ, giao thông có phát triển thì ờ, nền kinh tế của bà con mới có thể phát triển đấy Thật sự là như vậy Giang không biết nói gì hơn chỉ biết nói một lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới quý cụ à, anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước quý thính khán giả luôn luôn yêu thương kênh của Giang à, hy vọng rằng trong thời gian tới quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người là vẫn tiếp tục đồng hành với Giang nhé trong quá trình mà Giang đi giúp người nhiều. à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người ở những video tiếp theo